bạn sẽ gặp rào cản vào một ngày nào đó. Có một giai đoạn, hãy để tôi nói cho bạn biết nó diễn ra như thế nào. Khi mọi thứ đang diễn ra thực sự tốt, khi bạn mới bắt đầu, cuộc sống đang rất suôn sẻ với bạn, bạn sẽ gặp một biến cố, cuộc sống của bạn, công việc của bạn, dự định của bạn mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, nhưng có những tai họa bỗng nhiên ập xuống, bạn cần vượt qua nó và rào cản đó khiến một số người nhụt chí và nản lòng. Rào cản đó làm choáng váng một số người, rào cản đó đánh bật cuộc sống của một số người, rào cản đó làm nản lòng một số người Thật đau đớn khi biến cố xảy ra. Trong lúc nghịch cảnh, bạn không gặp trở ngại gì để đối phó. Bạn có quyền lựa chọn. Một số sẽ chọn quay lại. Họ mất đi ý chí và động lực và họ đã tự đánh gục mình trong tâm trí và nói rằng tôi không thể làm được. Và có một số ít người khi họ gặp phải biến cố đó, họ quyết định đợi một chút, tôi sẽ vượt qua. Loại người này không chịu bị từ chối, người này không quan tâm đến nỗi đau, người này cố gắng để vượt qua nhiều lần nữa và nhiều hơn thế nữa. Và nếu bạn tiếp tục vượt qua biến cố đó và gặp nó thêm nhiều lần nữa, đây là những gì sẽ xảy ra với bạn, rằng bạn sẽ có một bước đột phá đáng kinh ngạc. Và như thể vũ trụ nói, hãy giúp anh ấy, tôi ngưỡng mộ sự ngoan cường đó. Khi bạn đang làm việc với những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của bạn, và bạn sẽ nhìn lại thời gian, bạn sẽ trân trọng những khoảng thời gian đó. Khi bạn làm điều đó, khi bạn vượt qua điều đó, khi bạn bỏ qua những biến cố đằng sau lưng, bạn thân mến, khi bạn cố gắng để vượt qua cản trở, khi bạn hạ gục những nỗi đau, sẽ có những ánh mắt khâm phục dành cho bạn mọi người sẽ biết bạn là một người phi thường. Thử thách càng khó, sự phát triển của bạn trong tương lai càng lớn, bạn có những rào cản, nó có thể không còn là vấn đề đáng bận tâm với bạn và bạn hoàn toàn không còn cảm thấy đau đớn nữa vì bạn đã vượt qua lỗi đau quá nhiều lần. Có thể cuộc sống của bạn là những thứ không tưởng với người khác, nhưng hãy nghe tôi, nếu cuộc sống của bạn luôn gặp cản trở, bạn luôn phải nghĩ cách để vượt qua chúng, bạn đang làm đúng, tiếp tục vượt qua nó. Sẽ có bước đột phá và khi bạn đang nắm giữ thành công của mình, nỗi đau và sự đau khổ sẽ nhạt đi khi bạn nghĩ về nó. Đừng bỏ cuộc, nỗ lực của bạn sẽ trở nên đáng giá. Cuộc sống 10% là những gì xảy ra với bạn, 90% là cách bạn phản ứng với nó. Và tôi đang nói với bạn, cách để khơi dậy giấc mơ là bạn phải bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực và sợ hãi. Bạn phải tin rằng bạn là người vĩ đại nhất và vì vậy cuộc sống thường khiến bạn tan vỡ. Khi những sự cố không báo trước ập đến với bạn, bạn chưa sẵn sàng để đối đầu với nó thì sự thất vọng và nhụt chí là điều đương nhiên. Nhưng nếu bạn luôn sẵn sàng và giữ tinh thần phấn chấn, khi bạn nghe tin xấu, nó không làm bạn suy sụp vì bạn đã tràn đầy sinh lực. Hôm nay có thể không phải là ngày tươi đẹp với tôi, nhưng sẽ sớm là ngày thành công của tôi, vì tôi sẵn sàng đối đầu với những cản trở. Nếu bạn muốn thành công trên con đường bạn đã chọn, bạn phải có một tinh thần chiến binh bên trong bạn. Bạn phải biết đó là một cuộc chiến rất dài và bạn phải chiến đấu liên tục tới khi bạn nhắm mắt xuôi tay. Cuộc sống sẽ không dễ dàng, không ai là người không gặp cản trở và khó khăn. Nhà vô địch tiếp tục đi khi họ không còn gì trong tay. Khi họ không còn gì nữa, khi kết thúc, khi họ mệt mỏi Họ thất vọng, họ sẵn sàng từ bỏ khi họ đã tiêu hết đồng xu cuối cùng. Đó là lúc họ bắt đầu, đó là khi bạn cạn kiệt tiền bạc của mình, khi tất cả năng lượng của bạn đã biến mất, khi bạn không còn lại gì, đó là lúc xuất hiện kỳ tích, khi bạn không tìm thấy lối thoát, khi bạn cố gắng vùng vẫy để chiến thắng nỗi đau, là lúc bạn trở lên nổi bật và kiên cường hơn. Vì vậy đừng no sợ khi thất bại, đừng no sợ khi trắng tay, đừng no sợ trước khó khăn của cuộc sống. Bạn sẽ vượt qua bằng mọi cách, cố lên. Cảm ơn bạn đã xem video này. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.